Đây các bạn này Chùm cà chua này Chùm này nó có tới những 10 quả mà các bạn Chùm này, đây Nguyên chùm của nó đấy các bạn này Đây, nó có tới 10 quả nhé Đấy, đây, những cái chùm này thế đây Đấy Quả từ gốc đến ngọn Đây, những cái chùm kế tiếp nhau Đấy, đây này Thế xong lại còn bên này nữa các bạn này Bên này nữa này Bên kia Đây, Cái quả nó đẹp nhưng cái cuống còn đẹp hơn các bạn này Cuống nó dài Như thế này thì khi mà gió bắc lên thì Nó đu đu đưa nó không bị cọ vào nhau Cái cuống nó dài như này Thì nó không cọ vào nhau Thì nó không bị rụng Còn nếu như dùng phân thường thì Cái cuống nó ngắn Thì khi mà gió bắc lên thì Nó cọ vào nhau thì nó bắt đầu nó rụng Đấy, hơn nữa là dùng phân thường thì nó không có tính chất làm dai cuống Cho nên là uh, hơi gió nhẹ một cái thì nó đã rụng mất rồi Đây các bạn này Đây, quả này, chùm này Chùm cứ xếp xếp xếp Nhìn các bạn này Đây Cái đoạn này lúc đầu nó cứ đợi lòng đấy tí cây như cái tằm Thế mà bây giờ nó tốt đi Vâng. Tôi cứ thử tưới xem nó ra sao Tưới cái phân xí đinh vào thì nó nó tốt và cây nó chắc cây ấy. À. Mời các bạn chúng ta đến với một cái ruộng cà chua hữu cơ Tức là cà chua trồng hoàn toàn bằng hữu cơ và không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật à, Trên ruộng của nhà bà Như Thị Đăng Lưu Thị Đăng Ở thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội à, Vâng thưa bà Lưu Thị Đăng thì bà có thể cho biết là cái quy trình xuất phát từ cái ý tưởng nào mà mình lại trồng cà chua hữu cơ ạ? tôi cũng uh, xin nói với các cô là tôi đi uh, làm nhóm dinh dưỡng ở trên tự lập ấy thế là tôi mới thấy uh, anh hiệu nói chuyện là có cái uh, phân uh, làm rau sạch thì tôi thích anh bảo là à, làm cái phân này thì cái đề kháng của nó cây trồng nó cao thì nó kháng được bệnh tật thì ít khi phải dùng thuốc trừ sâu thế là tôi thích luôn cái câu đấy là tôi mua về tôi mua về tôi làm thử ruộng cà chua của tôi thì đến bây giờ một xào năm cà chua của tôi là tôi bỏ 12 ba phân gà này. Mới lại tôi mới tưới hết chín cái gói đó. Cho đến bây giờ là cà của tôi chín bắt đầu tôi ăn cà thì tôi mới cảm nhận được cái quả cà nó ngọt và nó bột, nó đặc quả cà. Thì cái vị ngon đậm thì tôi thấy giống như y chỉ như là nhà máy người ta nói là cái phân này nó cung cấp đủ vi lượng cho cây trồng. Thế là tôi thấy thế tôi thích tôi hết tiền là được cái nông sản sạch để tôi ăn chủ yếu là gia đình tôi ăn và tôi đưa cho các chị em ở nhóm dưỡng của tôi được ăn cái sản phẩm sạch của tôi chị chăm tôi sóc. thích nhất từ đầu đến đấy là đấy. cái cái cái cái mà mà tôi mong muốn để tôi ờ, đem về tôi trồng nếu như không phải dùng thuốc từ sau là tôi thích nhất rồi để tôi tránh được bởi vì cách đây 6 năm về trước tôi hoàn toàn bị mất sức khỏe ừ. thì bởi vì tôi đến chương trình dinh dưỡng thì người ta nói là tôi bị nhiễm thuốc trừ sâu thì trước kia tôi sao dùng quá nhiều thì sao tôi sợ thế bây giờ tôi mới thích là tìm được cái nguồn phân sạch này mà làm đề kháng cao để cây trồng được khỏe như này mà không phải dùng đến một gói thuốc sau nào từ rau cải của tôi nhá đây đây là cây rau cải của tôi khi từ khi tôi trồng cho đến bây giờ tôi chưa dính một tí thuốc sau nào mà tôi ăn rau cho đến bây giờ tôi cứ bóc ná, tôi dùng bằng cái phân sinic này tôi giờ tôi dùng bằng cái phân sinic này mà bẹ rất là to ăn độ ngọt của nó rất là ngon đó thế thì tôi mới thấy như thế thì tôi rất thích tôi rất thích làm nó là như vậy vâng vâng cụ thể là lúc nãy bà có nói là bà có nói là trên một cái diện tích là 165 này và với cái giống cà là giống cà tre Việt và bà đã à, bà mới chỉ có dùng là 13 phân gà à, ờ, 13 phân gà cộng với chín gói chín ờ, gói silic. Vâng. chín gói có ba nạn thôi đấy. Vâng, chín gói cái loại 300 gram. Ừ. Ờ, hòa ra tưới và cộng với cho bếp đúng không ạ? Đúng rồi. Tức là lúc trồng thì mình trồng bằng uh, bằng phân gà và cho bếp đúng không ạ? Và sau đó thì đến giai đoạn nào thì mình tưới cái túi 300 gram này? Cái túi 300 <laughs> gram này tôi tưới ngay từ đầu tôi chưa có phân chuồng. Vâng. vâng. Ngay từ lúc đầu mà đầu. bởi vì tôi trồng rau nõn. À. nên là tôi tưới chủ yếu là vào rau vâng. thì cà của tôi nó cũng lên vâng <laughs> có mới thế thôi à, thế thì một túi rau này... với cà nó nộn rau cà lẫn nộn ừ. và lúc này thì mình dùng một túi mình pha với tỷ lệ bao nhiêu lít nước ạ tỷ lệ tôi à, pha đúng lúc cái rau lá của tôi là tôi pha 80 đến 100 lít nước để tưới cho một sáu năm để tưới cho một sáu năm này vâng đó là là mỗi một lần tôi tưới cách ờ, một tuần một tuần lại thì tôi một lần. tưới một lần một gói vâng. này năm lần tôi tưới như thế vâng. và đến bây giờ cà sai quả thì bắt đầu tôi tưới tăng lên hai gói hai gói <laughs> vâng. tôi tưới là... tăng lên hai gói một nần vâng. là tôi mới tưới được hai nần vâng tôi mới tưới được vâng, hai nần hai gói thôi vừa, vừa, vừa tiến Đấy. vào đây ạ nói về... thế cho nên là ừ. đến bây giờ là màu cà thì đỏ nhưng mà nó rất khỏe cây như tôi thấy nó à, cứ ra đến đâu nó vẫn đậu quả thì tôi xác định là nó đủ nó đủ chất nên là nó mới đậu được quả vâng thế tôi thấy nó cây nó đỏ nhưng mà quả thì nó vẫn đậu cả chùm như này vâng để vâng. tôi mới xác định là à cái phần này nó đủ chất đủ vi lượng của nó thì là nó nó mới đậu được quả đây nó cứ vâng. từng chùm một chùm đây nó cứ từng chùm một như mỗi, này mỗi chùm là vâng. gần ba. chục quả đến ngọn mà nó vẫn có đây. Vâng. quả non nó ra như này những cái chùm như thế này đây. mỗi một chùm nó có khoảng độ sáu bảy quả có chùm chục quả các bạn ạ đấy trong cùng một cây và cà chua này bà đã hái bói chưa ạ hái bói hôm xưa là được 20 cân thì vâng. tôi cái chị ở Mình dưới Hà Nội chị nói tóc vâng. là 17 cân còn hai vâng. con hôm nay là tôi cho cái ờ, chị ở khê vâng. chị ăn thử vâng. ở đây mình đã phải dùng một ờ, lần thuốc bảo vệ thực vật nào chưa tôi chưa bởi vì tôi thích nhất là tôi cứ kiên trì tôi dùng để xem nào không dùng thuốc ờ, bảo vệ thực vật xem nào cả của tôi có ăn có có được thu hoạch không để tôi kiên trì như vậy để để tôi xem thử nghiệm một vụ này tôi làm Bà đánh giá về cái tỷ lệ cái cái tỷ lệ đậu quả đây thế nào? Cái tỷ lệ đậu quả ta bón ta phân, vừa nói vừa lùi lại phân phân chuồng và tưới cái phân này đủ thì tỷ lệ đậu quả của nó đến 8 đến 90%. Bởi vì tôi thấy ra cái chùm nào là hầu như là nó đậu quả hết. Ừ, đây, hầu như đậu quả nó chỉ mất đét một, một hai quả. Đây các bạn này. Đó. Một sai mức độ như này và đây là Ở đây là trên một cây thì là rất cây... nhiều chùm. Rồi có rất nhiều chùm đấy các bạn này. Ừ. Đây chúng tôi có thể là đây. Đây. Đấy cái chùm này nhá. Đây. Đấy. Nó rất nhiều chùm này. Còn những cái chùm nó còn ở trên cao một lớp nữa. Đây. Ví dụ như thế này. Này. Đây đây ạ là tôi biết là năm nay tôi thiếu phân cái chùm đấy ở mé bên mé bên nếu mà lưng mạnh quá thì sợ nó gãy dạ, sợ gãy mất sợ gãy đây nghiêng nghiêng tí tí tí đây các bạn này đấy ở bên kia luống đấy nhá cái chùm bên kia luống đây mình so với họ thì mình so được vâng so với cái cà chua mà trồng bằng cái phân đa lượng tức là NPK đạm nâng kali thì cà chua của mình thế nào bà đánh giá thế nào thì tôi ăn mọi năm tôi trồng cái đạm nancani thì ăn cái quả cà chua nó có cái vị chua chua và nó dai cái cùi của nó hơn dai và nó hôi hơn phải không ạ ờ nó có mùi hăng mùi hăng hơn còn tôi ăn cái um, phân ờ, hữu cơ này thì cà của tôi có độ ngọt nó không có mùi hăng mà nó bở cà nó bột cà vâng đấy là tôi ăn sống là tôi tôi cảm nhận nó như vậy vâng đấy Đây các bạn này Nó sai đến mức độ mà à, Vâng ờ, thưa cô giáo ờ, Thưa cô giáo ờ, Lan Hương ạ dạ. Cô đánh giá là trên một cây này cô dự đoán nó có khoảng bao nhiêu bao nhiêu cân ạ? Bao nhiêu cân Mỗi ạ? cây này nó phải có tới từ 2 đến 3 cân. Bởi vì từng cái chùm này mình đếm quả ra 10 quả một cân. Vâng đây. Đây. Chuyên gia đã nói cho em rồi chị ạ. Vâng, đây các bạn này. Mỗi cây sai mức độ như này. như này khoảng 2 3 cân. À, vâng. cân mình sẽ đánh giá là đấy mình đếm quả mỗi không nếu như đến một khi quả nó to thì cái như thế này thì nó còn một chùm một cân một chùm một cân. một chùm cân mà nguyên cái chỗ này như thế này thôi tay tôi đây nó đã là hai cân rồi vâng. đấy thế xong lại còn dưới những cái gốc này nữa đây là xong lại còn những cái nhánh chưa hái mà xong nó còn lên nữa vâng nó còn lên nữa rất là nhiều thì ở đây một sào là mình trồng bao nhiêu cây ạ một sào là mình trồng thưa là một nghìn cây một nghìn cây không bình thường là người ta trồng 1 hai nhưng vâng. mà cái cây ờ, giống cà chê Việt 20 này nó tốt thì tôi chỉ giống có 1.000 cây thôi. Vâng. À. Đây các bạn là sai như thế này. À. Ở đây thì bà có dùng một chút NVK nào không? Hoặc Chưa. Bởi vì tôi thử nghiệm cái ruộng này để tôi tôi ăn nhà tôi đầu tiên. Vâng. Nên là tôi không dùng một tí phân hóa học nào vào nõn. Vâng. Thì tôi mới đánh giá được. Còn nếu như tôi tưới phân hóa học nõn thì tôi không thể đánh giá được cái chất lượng của nó. Vâng. Vậy mà tôi mới kiên trì như vậy đó là à, vâng thưa bà là bà nhận xét về cái gốc cà chua này thế nào ở đây mình cái gốc cà chua của nó thì dùng ờ, cái mình dùng này, hữu cơ này thì nó khỏe gốc vâng nó khỏe gốc mà nó cứng cái, lá của nó thì màu đỏ gừng lá kia lá của nó màu đỏ nó không như là anh dùng phân hóa học đâu vâng đây phân hóa học cái má của nó màu xanh đen mà cái ờ, đằng này thì nó chỉ đỏ đỏ màu gừng thôi cái cây nó chắc như đá các bạn này cây chắc như đá này đấy Vâng, ờ, thưa cô giáo Lan Hương thì ờ, cô giáo bóp cái thân cây này cảm vâng. như nào? Rất là chắc. Rất là chắc. Vâng. Và với cái cây chắc này thì liệu có héo được không ạ? Có héo dạ. xanh hoặc là có bị không, xoăn ngọn không. xoăn đá được không? Không, hoặc là bị vàng lá nghe dễ được không? Um, nếu mà làm phân hóa học thì hay bị cái giống héo xanh và nó nấm gốc ấy. Đúng Nhưng rồi. Mà làm cái phân này thì nó sẽ không có héo xanh. Vâng. Không có héo xanh và nấm gốc. Bà con cứ vâng. nhìn cái cây này nhé. Nếu mà chị để ý là ở bên kia cái cây này nó yếu hơn đấy đúng rồi cây thì cây này cây cái thân nó rất là mập đấy thân mập chắc. và thân mập chắc và đặc vâng. biệt nhá nếu mà bà con à, dùng quen ấy là sẽ thấy như này nếu mai kia mà trời nó nồm ấy chị biết không trời nồm ấy là trời nó có mưa này vâng. thì những cái ruộng cà chua mà sử dụng phân hóa học nó hay chết rũ và nó thối rất là nhanh nhưng riêng cái đấy, khi sử dụng phân này thì không chết thực sự là nó không chết đâu đấy nó chắc quá nó đặc biệt là như thế này này chị ơi chị nhá. chính chị là Chúng có khi là chị không quả. để ý chỗ em họ trồng nhiều lắm Rồi, tức là um, khi mà bà con mua cái cà chua này đem về nhà dạ. thì những nhà mà sử dụng cái phân này thì nó không bị thối ừ. để cả cân có thời điểm mà cà chua nó rẻ thì họ mới mua về nhà thế mua về nhà nó cứ ăn đến đâu là hết đến đấy thôi nhưng những nhà khác là cứ thối vứt dần vứt dần rất là à. tiếc nhưng mà dùng phân này thì đặc điểm là nó như thế kể cả đến chắc về đến tủ lạnh của của bà con đúng rồi đấy tức là dùng cái cả cái phân này thì quả nó mình cảm giác là quả nó chắc ăn ngon là nó chắc quả đây quả nó bóng này vâng. nó đẹp này à, trong đấy, cái giai đoạn bây giờ là mình nhìn thấy là cái cà chua cả quả quả bé quả to ấy là nó không bị vẹo không nó, cứ cân chuẩn à, à, à, cân nó, nó, như kiểu dáng nó cân chuẩn nó đây nhìn này vi lượng vâng. và sau đây thì ờ, ta nhận xét sang phần cái ngọn cà chua vâng thưa bà chị đây lá ngọn vâng thưa bà lưu thị đăng bà nhận xét về cái ngọn cà chua này nó như nào cái ngọn cà chua này thì tôi thấy có... ở dưới của tôi đã chín bói nhưng cái ngọn của nó vẫn đậu quả Đấy, nó vẫn vươn, vẫn đậu quả tôi nhận xét là cái phân này nó đủ cái vi lượng của nó Thì nó mới mới đậu được quả vâng. Và cái lá này thì thế nào? Cái, cái lá, của nó thì rất là cứng đây này, vâng, năm nay tôi vâng. không mọi năm à, làm cà chua là phải một tuần phun nhép một lần. Vâng. Nhưng mà năm nay đặc biệt nhép tôi không mua. Vâng. Để tôi không tôi thử nghiệm. Tôi thử nghiệm là nhép tôi không phun xem là có ăn được cà chua không, có bị dám xương không. Vâng. Vậy mà tôi chảy cà chua hôm kia của tôi không bị dám xương quả nào không bị dám xương quả nào không bị dám xương quả vâng. nào đây đó tôi chở lá kia lá của nó đây lá rất đẹp đấy. như thế này đây, nên lên tận ngọn nó vẫn cứ ờ, đỗ quả này. Vâng. Đó, đấy, ngọn. Lên tận ngọn vẫn đậu, đậu quả, quả các bạn này. Ngọn nó vẫn đậu quả. Đấy, vẫn đậu quả như này. này trên ngọn. Đấy, ngọn đây, ngọn đây. Dưới thì sai như vặn mà trên ngọn thì ờ, đây, hoa vẫn vẫn từng chùm ra như thế này. Từng chùm ra. Thậm chí là cả những cái ngọn bé như này so với phân hóa học nó khác khác biệt hoàn toàn vâng ở đây hầu ruộng bên cạnh kia là phân hóa học nhá vâng hoàn toàn nó xanh đậm khác mình tiến lại lùi lại một chút đi ạ vâng đây à, và tí nữa thì bà có thể ngắt một cái quả cà chua để cho các bạn xem đây nó sai mức độ sai như này quả to này đấy mà ở đây tỷ lệ bón rất ít ở đây tỷ lệ bón rất ít vâng <laughs> vâng. vâng bà nhận xét về cái cuống này nào ạ cái cuống nó chắc vâng cuống của nó chắc tí nữa để mình sang hướng bên mình ở đây thì mình vừa mới hái rồi tí mình sang bên mình chọn một quả chín để mình bổ cho các bạn thử đây trên một cây như thế này thì trung bình nó phải đeo khoảng độ 3 cân trong cái giai đoạn này thôi nhưng mà đến giai đoạn từ nay đến lúc thu hoạch thì bà dự đoán nó sẽ đeo khoảng bao nhiêu cân bởi vì đây là mới giai đoạn là mới đầu vụ mới chín bó Đó, chín bói đầu vụ bắt đầu chín bói thì mình chỉ biết lia một cái từ bên này sang bên kia thì người ta nhìn rõ tiếp diễn nữa thì mình chưa biết vâng dạ, đấy nhưng mà với cái cây cà chua mà lên ngọn nó vẫn cứ chùm chùm như này đây máy quay ờ, đây nhá ta xem cái cây này ta xem cây này cây này đây đây những chùm như thế này đây quả xanh <laughs> đây những chùm như thế này các bạn này đây từ quả từ gốc này từ gốc này này xong lên đến những chùm này này chùm này này đấy xong lại lên đến chùm đây này chùm đây này thế sau đó thì đây đây nó lại ra những cái đây những cái chùm này nhé chùm này đây nhé xong lại sang chùm chùm tay tôi đây nhé xong lại sang đến chùm bên này nhé chùm bên chùm bên đây nhé đây tay tôi đây nhé đấy xong lại ra chùm đây nhé xong thì lên đây mỗi đốt mỗi đốt một chùm hoa mỗi đốt một chùm hoa đây đây để nghĩ quay vào đây đây dưới quả chín trên vẫn hoa <laughs> vâng dưới quả chín trên vẫn hoa đây đây các bạn này những cái chùm như thế này những chùm này đấy đây, nó những cái chùm hoa nó rất ra liên tục. Đấy. Vâng, bà dự đoán cái ruộng cà chua này năm nay sẽ được ừ, ở mấy tấn ạ? Tôi ờ, dự đoán tầm quả như thế này là tôi dự đoán 1.000 coi nó vào 2 tấn. 2 tấn Dự đoán đấy. Vâng. Bởi vì cái lượng quả trồng... già này rồi. Nhưng còn lượng quả non nó chưa ừ. ra là mình lại trồng hàng một đúng không ạ? Mình lại trồng hàng một. Vâng, trồng hàng một. Nếu mình trồng hàng đôi thì sẽ năng suất hơn nhiều đúng không? Ừ. Vâng. Năm nay tôi trồng hàng một để tôi nằm nghĩ là tôi nằm rắn mướp. À thế ạ. Nhưng là tôi trồng vâng. hàng một. Đây, nó sai như này các bạn này. Ừ. Đấy, và ở đây không dùng một chút đạm lân kali nào, chỉ có phân chuồng cho bếp và phân silic Tân Phát Bắc Giang thôi nhưng chính vì vậy là cây nó hơi hanh hơi hơi hơi màu của nó màu gừng nhưng mà nó khỏe cây nhưng nó khỏe cây nó không xanh như là nằm phân hóa học đâu vâng đấy bởi vì tôi cảm nhận tôi làm ruộng là tôi tôi cảm nhận cái cái cái cái, cái lá nó như vậy và cái quả nó rất đẹp như này các bạn này. Vâng. và sau đây thì chúng ta tiến sang những hàng bên ạ cái à, phần này em tưới thế này thế em thấy nó cũng nó, hồi nè là là nó cứ bị lấm đỏ gốc à gì vâng nó đỏ gốc à thế sau đó thế là, là em mới bảo là em kiên trì em làm để không dính thuốc bảo vệ thực vâng. vật nên là em vâng. cứ đem cái phân này em tưới đẫm vào thì em thấy ừ. nó cũng hồi này nó hồi đó nó hồi lại ờ, thì chứng tỏ là nó nó thiếu chất <laughs> thiếu chất đấy đến bây giờ là cây của mình này nó vươn rất đẹp đúng không bây giờ nó vươn rất là đẹp rồi ngọn nó mập như này thì là nó sẽ còn ra cái cái triển vọng của cái ruộng cà chua này nó vẫn còn rất là công nhận về cây này nhiều quả cái cái cây cái, lá nó và đẹp thật chị ạ và đề nghị là bà có thể ngắt một quả cà chua để cho các bạn xem đây các bạn à, ăn thử ừ, nhá đợi đợi đợi, mai đấy <laughs> tôi ngắt cho các bạn ăn ăn ăn thử cái chất lượng của quả cà nhá không đã đã nhìn thấy đâu rồi đây chưa chưa chưa chưa rồi rồi rồi đây đây cái chùm cà rất là đây nó chín à, bói này Vâng, đây. Chín gói và thấy chắc chị chưa chín thật. Này chưa ừ. chín lắm. Chưa chín. Bây giờ nó mới bắt đầu ương ương thôi. Thì à, chất lượng quả cà nó rất là dày cùi. Cắt ngang ạ, cắt ngang. Mà ăn nó bột. Đấy. Đấy. Chính là mình nhận xét thì cái quả cà chua đấy ạ. Ừ. Thưa các bạn là quả cà tôi chua rất ăn, to. Tôi ăn thì tôi thấy nó Ráng ngọt này. cả và nó không có mùi hăng. Vâng. Đấy. Đây rất là... tuyệt vời, đặc xít. Vâng. Đấy, cái bạn nào mà muốn thích ăn cà sạch thì tìm đến tôi, số điện thoại 0964 nó rất là dày thành như này các bạn 30. Vâng. nó Đấy. rất dày thành hạt ít cùi dày và cái quả cà chua nó chắc như này các bạn này nhưng mà hôm nay chúng tôi đến đây thì à, bà đang đã hái bói rồi cho nên là còn lại toàn cà ương nữa các bạn ạ ương cà xanh đây quả rất đẹp như này dáng cân chuẩn và tôi xin phép các bạn để ăn thử <laughs> tôi cũng vâng. đã ăn rồi ạ à, hai chị em ăn để xem là cái cà chua ương xem là nó như nào các bạn nhé cái vị của nó khác hoàn toàn mới làm phân hóa học ừ. Mặc dù là ương Chưa được ngọt lắm Nhưng mà nó rất nhiều bột các bạn ừ. Nó rất nhiều bột Mà nó giòn cả ừ. Ăn rất giòn các bạn ạ à. Cái này mà đến lúc cà chín thì Ngon tuyệt vời cái chị được cái sản phẩm sạch này tôi ăn quả cà tôi rất là yên tâm à, như vậy <laughs> tôi rất là yên tâm khi tôi đưa tôi ăn cà Thế à, bạn nào mà mong muốn ăn cá sạch sẽ tìm cái số điện thoại của tôi 0964 652 930. Và chị có thể nói họ tên ạ? Của tôi Lưu Thị Đăng, tôi ở đội 1 thôn Hàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Ninh, thành phố Hà Nội. Cái cả mà tôi dẫn các bạn sang đây xem cái cái cái ruộng mà dùng phân hóa học nhá. Dùng phân hóa học thì nhìn cái quả cà ấy, đây này. Cái vỏ quả cà nó không được uh, được chắc. Đúng rồi. Nó không chắc như là cái quả cà dùng phân hữu cơ và nó mỏng cái cùi của nó mỏng mà ăn nó có độ dai dai ừ. nó không có bở cà như là cà của mình cà của mình ăn nó có độ ngọt mà nó bở đấy, các bạn phải ăn thử cảm nhận là... cái vị cà của nó ở đây là kia là những cái cái màu trắng đấy là họ phun cái màu gì trắng này là họ phun uh, thuốc nhép nhép à chống xương à đây à? đấy của nhà mình sạch cái <laughs> là mình ăn mình không rồi. không phun à. mình không phun cái này vâng. để mình ăn cho sạch đấy là như thế mình có thể đi nên mình sợ trong... mình sợ lùn lùn vào trong cái tí đấy vâng. đấy cái dụng dụng cà mà họ dùng phân hóa học thì nó lùn này ở đây thì ừ. vâng quả thì nó cũng ờ, nguyên quả thì cũng rất là cũng tương sai, nhưng mà tương đối nhưng mà phải để ý kỹ bạn à, phải để ý kỹ cái cái, cái cái cái cái cái uh, cùi uh, cùi của vỏ của quả cà vâng cái cùi của quả cà nó rất là mỏng nó rất là mỏng nó không được dày như cái cùi quả cà của mình vâng. cùi quả cà của mình làm phân hữu cơ nó hoàn toàn khác nhìn cái quả cà nó đanh cả vâng. nó đánh cà mà nó nó nó chắc quả cà nó khác hẳn với cái quả cà mà người ta làm phân hóa học vâng. nhá và cái lá mọi năm tôi đây. cũng làm phân hóa học tôi biết rồi vâng. cảm nhận nó khác hẳn ngay nó là như mà, vậy mà cái lá của nó đây này lá nó cứ lụi lụi rồi này mà nó cứ lá nó héo héo mà đây là họ phun theo định kỳ luôn à thế à? một tuần họ phun một lần một tuần phun một lần nhưng mình à. chỉ tưới đấy mình định kỳ tưới tuần một lần tưới phân vâng tưới silic tưới xin Vâng, tưới xin Tân Phát. Mà cứ đem cái ờ, gói phân sáng <laughs> âm và cái thùng kia nó cứ trong nước ngày mai lại tưới. <laughs> cứ thêm buồn cười đó <laughs> ở trong kia nó có bã thì nó cứ trong cái nước tụi này cái nước cây bên tưới kia chết rồi ra cây ờ, đây đây cây cây cây này chết héo các bạn cây bên kia nó chết héo cây này này chết héo này nó khác hẳn hoàn toàn ngay mình vâng. phải ờ, kiên trì làm cái này phải kiên trì và cảm nhận phải đúng vâng. để mình mình nghiên cứu để làm sao mà có được một cái thực phẩm sạch thì phải tôi, về nghiên cứu tôi ngắt một quả các bạn nhé quả bé không ừ. to như quả của mình nhé thuốc quả bé mà cái đây là cái thuốc nó vào thuốc uh, thuốc, duy nhấp à? thuốc bảo vệ uh, chống xương đấy chống xương vâng đây nhưng làm đây, cái phân xinic này thì mà. Ờ, không có thuốc bảo vệ chống xương nhưng cà không bị xương vâng ngày hôm nay tôi chảy cà là tôi tôi đảm bảo như vậy luôn tôi tôi đã đánh giá được rồi đây các bạn này bởi vì cà của tôi chín là tôi mới mới dám nói quả thì bé không không không bị xương quả thì bé ừ, thành thì cũng dày nhưng mà chắc chắn là ăn thì ăn nó dai sẽ hơn dai nó không nó ít bột bột như là nó ít bột và nó sẽ không hữu cơ nó không ngọt như Đúng là rồi. cái làm phân hữu cơ nó khác hẳn hoàn toàn vâng nhưng phải sự kiên trì vâng. nhá vâng. kiên trì phân hữu cơ nó nên từ từ Đúng nó không có bốc nhanh như là bỏ phân hóa học vâng. là các bạn phải kiên trì như vậy và để ý thật kỹ thì mới phân biệt được cái phân hóa học và phân hữu cơ vâng mình có thể lùi lại một tí đi lùi lại tí nữa đây đây ở đây thì ít có những cái chùm quả sai như bên kia các bạn ạ quả thì tỉ lệ đầu quả của nó cũng sai nhưng mà nó nhưng mà nó không có chung sai đây này nó được ờ, đề nghị quen nhưng mà cái ờ, cái lá của nó sao nó lại không buông như cái lá của mình lá của mình nó buông nó đẹp nhưng mà lá đây nó héo cái lá đây nó rất là buồn cụp thế nào nhỉ nó buồn như thế này thì cây cà chua này cái tuổi thọ của nó không cao tức là nó không có thể có nó không kéo dài lứa được bởi vì nó không đủ vitamin và khoáng chất như là phân hữu cơ tôi sẽ xác định bởi vì tôi chưa đi đi ờ, chăm cho con người là tôi hiểu rồi vâng con người Đấy. mình đủ vitamin nó khoáng chất thì cơ thể của mình nó sẽ trẻ lâu như cái cây nó cũng vậy thôi đúng rồi cây nó đủ vitamin và khoáng chất nó cũng sẽ trẻ được lâu và nó vâng. khỏe khỏe vâng. đề kháng của nó sẽ cao quả nó bé và còn khi Nè. thiếu một khoáng chất thì đề kháng của nó thấp nó không chống chọi được bệnh tật nó là như thế quả nó bé mà nó, mà ờ, chín nó, nó không tươi không quả chín đều nó không tươi quả nó dạ. không chín đều các bạn ạ đây này những cái như cái quả này nhé xương. đây nửa thì nửa chín lại lửa xanh mà chín với những vàng. nửa chín nửa vàng tức là nó không chín được và với những cái quả này thì cắt ra đây đây cắt là mình cảm thấy nó sượng lắm đây các bạn này nó, nó sượng, lắm cái cùi nó sượng cái cùi ấy. nó không có bột với những cái cả này nó ít rất ít bột nấu nó sẽ đấy. không nát nấu nó sẽ sẽ sẽ kiểu như là ăn nó sẽ sượng sượng sượng cà sượng. hôi vâng. còn cà của mình à, làm phân hữu cơ thì ăn nó bở vâng Thế mà chúng nó tôi... bở bở bột cả đúng rồi đó là cây nó khỏe cây bên kia cây nó khỏe, khỏe cả vẫn còn vươn lên ngọn nó vươn ở mầm hoa sai nhưng mà đây tôi <laughs> ngọn này chính vì là là tìm từ con người mà ra mới quay gần vào đây cái, cái phân làm ngọn coi. nó tụt lại chị Hương ạ đấy mới đi tìm ấy, tìm tỏi đây nhá cà thì quả đã bé này sai ít này nhưng mà ngọn nó tụt lại các bạn này đây chiếu gần vào đây đây ngọn tụt lại hoa ít và lá thì chùm hoa nó bé chùm hoa nó bé nhiều cây là nó cứ héo hết nhiều cây nó cái héo như thế này đấy các nó héo họ được bao nhiêu đấy này chắc là như thế này thì nó không, không ngọn mà nó không vươn lên được thì làm sao mà nó có nhiều chùm hoa nó không có sức sống nó nhanh tàn đúng rồi nói một cái mình chiếu cả cái một cái dãy núi này đây các cụ cả một cái dãy núi này người ấy có khác gì người đấy nhưng người thiếu vitamin và khoáng chất thì nó cũng mỏi mệt <laughs> mà nó tôi biết từ đấy mà <laughs> tôi cứ cứ thích tìm tòi chúng tôi chỉ làm một cái so sánh như vậy để cho các bạn thấy được rằng là dùng uh, phân đa lượng và phân vi lượng và phân đa lượng phân, dùng phân đa lượng mà lại không có kết hợp với phân silic uh, thì cây nó sẽ như thế này cây quả cây Cả kém quả kém lá kém hoa kém và chất lượng quả không được ngon đấy cái kết quả chủ yếu nó kém cái chất lượng quả không là, ngon là, là chất lượng quả cây này là sẽ không thu được chỉ một hai hết cái thu đợt này là là nhưng của chị kia thì còn dài dài nhá em khẳng định nhưng mà chị ta đi sang hàng bên đi để thăm hàng bên xem như nào các bạn ơi ruộng cà chua này lá xanh quả sai hoa nhiều hoa vàng và đây là một ruộng cà chua sạch khẳng định sạch 100% và cà chua này hoàn toàn không dùng thuốc bảo vệ thực vật mà đi theo hướng hữu cơ và ở đây bà đang bón rất ít phân nhưng mà hiệu quả cho đến ngày hôm nay thì nó sai chắt như thế này đây nếu mà để giới thiệu về cà chua thì cứ muốn nói mãi bởi vì nó sai vô cùng luôn và đây nó sai quả xanh quả chín rất sai mà hoa bên trên thì lại vàng óng và rất nhiều đấy và nếu như những bạn nào muốn trải nghiệm Muốn ăn cà chua sạch thì hãy liên hệ với số điện thoại của bà Lưu Thị Đăng để chúng tôi sẽ đăng kèm cái số điện thoại của bà Lưu Thị Đăng ở đây và à, các bạn nếu như muốn ship hàng sạch, hàng ngon, hàng cà chua sạch ngon chất lượng cao thì à, liên hệ với bà Lưu. Bà Và bà Lưu Thị, Lưu Đăng. Thị Đăng. Và mọi những cái thắc mắc à, thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Mít Thanh Tân. Số điện thoại của tôi là 0904007 066 hoặc 0914 618 969. Để được cập nhật những thông tin mới nhất thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký nhé. Và à, mọi những chia sẻ của các bạn là một nguồn cổ vũ động viên của chúng tôi để giúp chúng tôi làm hoàn thành những video thiết thực hay hơn nữa hay hơn nữa để giúp bà con nông dân cùng làm giàu cùng có à, sản phẩm sạch có sản phẩm sạch tạo ra một nền nông nghiệp nông nghiệp sạch an toàn à, Việt Nam các bạn nhé. và thật sự no nắng nhất là khi ăn cái phân hóa học nó chưa phân hủy hết chị tuyệt vời chào các bạn mà nó dính bệnh cho cho cơ thể mình đó là cái mà mình học ở chương trình dinh dưỡng thì mình ừ. rất là may mò để mình tìm được cái cây trồng để được ăn cái sản phẩm sạch để nó khỏi tích tụ độc tố trong cơ thể đó là cái ý tưởng của mình đến ngày nay thì mình thành công vâng. mình rất là là là vui mừng từ hôm mà bắt đầu cà chín mình ăn mình cảm nhận được bắt đầu mình dám nói ra vâng còn thật sự cứ một mình là cứ tranh thủ đi làm nhóm dinh dưỡng về xong là ra tưới ai cũng cứ bảo suốt ngày <laughs> theo mình đi đâu ra à, tưới cà chua có thế thôi thế mà hôm nay à, quyết định thành công là cái dụng cà chua chín bắt đầu ăn cảm nhận được vâng. ăn cảm nhận được bắt đầu mới dám nói vâng. đó là như vậy vâng. y như chương trình dinh dưỡng vâng. mình ăn dinh dưỡng mình cảm nhận được đúng là như vậy vâng. mình mới dám nói với người khác vâng. rất là tuyệt vời vâng. cái ý tưởng của tôi trong cuộc đời tôi mà một cái là trồng rau sạch hai là tìm nguồn dinh dưỡng sạch cung cấp cho cơ thể con người vâng. thế ngày hôm nay tôi đã thấy tôi thành công với cái ý tưởng của tôi rồi đó là như vâng. vậy chúc mừng bà một <laughs> ờ, cảm ơn các cô nhé một lão nông chị Điền ờ, rất là tâm huyết với những sản phẩm sạch và muốn tạo muốn cùng với bà con để tạo ra một cái nền nông sản sạch Việt Nam và ngày hôm nay đã thành công trên ruộng cà chua này à, mặc dù ruộng cà chua này không quá xanh tốt nhưng chất lượng quả bởi vì tôi làm chất lượng cây còn thiếu phân chuồng chất lượng cây biết. chất lượng quả thì rất là tuyệt, tuyệt vời mà vâng. và hoa thì không thể là mà trong khi mà trên cây nó đeo hàng vài cân trên một cây nhưng mà những chùm hoa vẫn cứ là rực rỡ vẫn sai như thế này vẫn đậu quả vẫn đậu quả như này Đó, đấy thì cái ruộng cà chua này rất triển vọng và chúng tôi, tôi mới à, cái cái tâm huyết của tôi là tôi mới xác định tôi đánh giá cái phân Sinic này vâng. đủ vitamin và khoáng chất cung cấp cho cây trồng Vâng. Vậy mà tôi mới thích tìm các cô. Vâng. <laughs> Qua tôi nhờ mãi người tìm điện thoại đã. Vâng. Trong tất cả các uh, ruộng ở đây mình không trông nơi cây nào bị héo xanh chết rũ. Vâng. Ở đây bà đánh giá về cái tỷ lệ héo xanh chết rũ thế nào? Tỷ lệ héo xanh chết rũ với cái uh, cây trồng uh, phân hữu cơ này thì không có như là phân hóa học. Vâng nếu mà làm cho nó học thì nó cũng có cái giáo xanh chất dữ chị sang ruột bên kia chết luôn um, mọi người là cứ tuần họ phun uh, đi kỳ một lần ừ. với cái thuốc um, chống xương chống thối nhưng đặc biệt năm nay tôi thì làm uh, thử là tôi không phun Vâng. để xem cả của tôi như thế nào thì đến vâng. bây giờ là tôi thành công rồi chị nhìn quả không tôi của tôi không bị vâng. tôi không bị bị Út. xương ở trên vâng. quả đây quả sạch quả của tôi quả sạch hẳn là cà sạch quả vâng. sạch bóc Dạ nó vâng. không ờ, các bạn cứ sang cái ruộng kia chụp xem à tí nữa mình sẽ sang đấy. để đối trứng một tí vâng. trên, đây ờ, trên trên quả vâng. đây quả đây hoàn toàn không đó, bị mốc xương nó, nó, hoàn không toàn bị mốc xương và bà đánh giá về tỷ lệ dụng đây thế nào có dụng đâu <laughs> tôi mới có vặt đi quả nào thì bà quả nào sâu là tôi bỏ đi đúng không vâng tôi ra tôi nhìn thấy quả nào sâu tôi vặt tôi vứt xuống đất vâng. đó đấy. <laughs> mà à. quả nào mà nó nó nó nhìn thấy nó có cái cái cái gì nó nó, nó đốn vào cái quả tôi vứt luôn đi vâng quả nào con sâu nó đục rồi đấy đây đây À, như vâng. quả con sâu đục này na tôi hái tôi vứt đi đây ví dụ những cái đấy. quả cái con sâu nó đục kiên trì đến mức độ tôi thì... không dùng một ờ, tỷ gói thuốc sâu nào vâng đấy, đấy. là tôi hái tôi vứt đi luôn đấy cái tỷ lệ đó rất là ít thấp không đáng kể không đáng kể so Trong... với cả của tôi vâng thế còn cái ờ, cái hàng súp lơ thì mình ờ, trồng thế nào <laughs> mình có trồng hữu cơ không ạ hoàn toàn nó được ăn kẽ cái phân của cái à, cái tôi tưới cả nó bắn ra thôi vâng đấy là tôi mới à, thấy cái đất nó nó nó rộng chân này tôi mới dòng vào để tôi được ăn Đây là suốt lâu đến Tết được ăn hả chị? Vâng.